mẹ mày dai đấy mày dai dai đó bắt được em <laughs> mày lì quá mày ơi đó anh bắt được em không bắt được làm chó này nó lì quá chết rồi nhiều mà nhiều người như em mà mở ra dịch mà như anh chẳng hạn nói gì sâu xa ăn mở cái bánh mì vui vui thôi mà mà nó dịch mà gần cả hai năm nhá nên nhớ là gần cả hai năm nha mới mở ra chỉ có bán được khoảng 2 tháng thôi hai tháng xong bắt đầu dịch con này bắt đầu dịch tới bây giờ thời điểm bây giờ là gần 2 năm Đấy, gần 2 năm đóng cửa địch con mẹ đi luôn thì anh cũng chấp nhận ờ đen là chịu thôi chứ sao giờ ma quả đấy dễ quá quả đấy ham đi thuyền dễ quá lên lên nè muốn lấy bùa thì lên cái gì mà phun máu mà chạy phun máu mà chạy thì chịu thật đấy Lên nào Nè Rồi chim cúc anh em ơi Lên lên lên lên lên lên lên Chơi thằng này Chết rồi Chim cúc anh em ơi Chim cúc anh em ơi nè đánh không của em của em Good job. khó quá cốc này khó phóng quá Cậu rái lên em nha được không đâu rồi cái này là phóng phiêu ra mà trúng uh, ờ, amu phải không nhá phóng phóng gà trúng vịt Đây còn con vịt nữa Chạy, ờ mày chạy, mày chạy chắc được Mày chạy chắc chắn bằng tao Từ từ, từ mai mốt anh rủ ờ, Duy các kiểu chơi Đập xong chơi Đập xong với cơ thì phú À Thằng này đi, thằng này đi Riêng cái đường hơi cay nha Xong rồi anh em ơi nhưng lở vào con đường xài tún hắc à ui rồi cái game mà giải tun thì chịu Lờ con đường xài tun hack là không ai cứu được em tun hack nó chơi game bằng một tay mà ai mà cứu được main tun hack uh, tun hack á à, tun á xài tun mà ở ở run cao thì nó gọi là main cụt tay Một tay kiểu nó chơi một tay ấy không mà khi mà nó chơi game một tay quen rồi á bắt đầu trình nó gà lắm chơi chơi tung không phải hay đâu nha chơi tun á nó chỉ giúp mấy ông mà lên run thôi mà lên run mà mấy ông đánh dở thì nó vô ý nghĩa nó kiểu nó bị phụ thuộc càng ngày xài tun đánh càng dở đánh càng ngu chứ nó không có hay hơn đâu chỉ có tự tay mình leo run lên là nó mới nhanh lên trình đấy mẹ mày dai đấy mày dai dai đố bắt được em mày lì quá mày ơi đố anh bắt được em không bắt được làm chó mày nó lì quá đây mấy ông ơi đây mấy ông ơi đây mấy ông ơi đây mấy ông ơi ui đây mấy ông ơi đại ca của mấy ông tới mấy ông ơi thì né nó mấy ông chỉ cần tập trung nhìn vào cái skill của đối phương ấy né dễ lắm mấy ông không có khó như mấy ông nghĩ đâu mình xài skill từ từ thôi ví dụ cái vế đúc á từ từ rồi xài đừng có nhảy vế đúc đừng có nhảy cái vế đúc vội từ từ thôi từ từ rồi nhảy né là chỉ có né bằng uh, người thôi à đấy né bằng tay á còn để mấy cái mấy đúc này là để net skill sao chơi được chết luôn thiệt không có pr không để, để tí tao chết tí man chết mà mày mày có băng tung là mày tao cấm đấy không à để tí Ủa, nó đi đâu đấy Wow Cứu tao, cứu tao, cứu tao, nuốt tao, nuốt tao, nuốt tao, nuốt tao. Đi luôn. giết anh kìa Hai đứa anh em mình Baron Baron Baron Chơi tỷ phú vui mà Lập team mai mốt chơi Chết chết chết chết chết chết em an anh em em em em em, an, an Được đây, được đây, được đây Mình chơi game để win mà lên em luôn à, steam steam à, bu bunit tour em bấm chữ tour free đấy không có tiền đâu bấm chữ tour tour tour du lịch đấy t o u r nó có ra cái buzinit à, tour tại cái đấy, chơi hình gì hay đây Thằng này nó me nó giết mình cái kìa Fio nó me nó giết mình cái kìa Ủa giết em No Chết rồi Giết em mana nhỉ không có đủ mana nhỉ đây có cục mana này không có đủ mana nhỉ Không có mana đấy không biết làm thế để chi luôn á Tại cái này gọi là bị ảo mấy không ạ Không biết để chi luôn á Ủa mình đâu nhất thiết mà phải làm thế đâu ta à, Tào lao quá Để chi Để chi hả điếu Đây đây đây em đi em đi em đi Ờ tao quy nè Ok mày ok mày mai chơi Quy nè quy nè Ờ anh chào Duy Anh nha Hello em đây những cái pha như thế ngảo phải không? Ngảo